Hello xin chào mọi người Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình Và mình là Vĩ đây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với máy các bạn sinh thông mình sẽ siêu cỡ nha các bạn à, Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ à, định xây dựng một cái chỗ để à, làm thử ruộng bạc cán dụng thử ruộng bạc cán từ đầu vậy thì bây giờ thì mình phải vào đấy để chuẩn bị một ít nguyên liệu và thì mình sẽ lấy một ít đá và một ít à, cúng nhưng mà mình không có cúng cho mình ra mình phải chạy thả ra một ít cúng đã giờ mình sẽ chạy ra một ít quái để làm cúng hôm nay không đầu và em mình sẽ lại thêm một ít gỗ nữa còn chúng ta ở à, đây cho nên mình nghĩ là cũng đủ rồi à, mình nghĩ trên này cũng đủ rồi bây giờ thì mình sẽ à, sẽ tạo một ít à, là một ít set ton để chế tạo để sản phẩm nữa sẽ là một ít nữa để anh à, làm chỗ tự động như này Đấy giờ mình sẽ chạy đào Là như mặt phản phản này luôn Mình chạy đào được bao nhiêu cậy ra Năm Sáu bài rồi Chín mình chạy đào chín cậy Giờ thì à, cắt một bài trong này Là một ít đá như thế này nữa Nó cắt luôn Sáng nha khó mình sẽ à, lấy đá từ bên kia cho nó đẹp ấy và gia sản họ ta lại một ít đâu để để xây dựng luôn thôi ui ok đâu restaurant à hmm. mình sẽ lấy một ít đá bạn này rồi bây giờ sẽ đi lại vào nha để chế tạo một ít bộ lạc redstone thôi đấy à mình sẽ lấy thêm một cái que một cục đá nữa đấy và mình sẽ à, chế tạo các em gạt thế này và bây giờ chế tạo đồ redstone thôi bộ lạc bây giờ mình sẽ cần một ít đủ redstone nữa đây. Rồi. Rồi. Để tạo ném một ít như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ cập hết tất cả video ừ, này vào à có một thứ rất là quan trọng nữa đó là một một như thật là nhiều cái xấu số mình biết ở à, trong nhà khó con có nhiều nữa không ta Mấy mẹ canh chuyện tại này Em mà có bộ ra Thế mình chỉ sát cái này nữa Hmm Anh sẽ tạo ra Ok Mình lấy chạy tạo rồi Hmm lại cái ban chạy tạo nó xuống được Đấy xuống đấy Giờ thì cho cái ban chạy tàu này ở chỗ này Giờ thì chạy tàu một ít cả sáu nữa hai cái nữa rồi Thế ra à, thì à, bỏ tất cả các nguyên liệu vào để trong cái chỗ này thôi đấy con thiếu gì chúng ta là con thiếu khá là nhiều là giống nữa vì hệ thống mình có nhiều nữa nữa ở à, đây mình định lát nữa mình sẽ farm ở chỗ đó nhưng mà không cần nữa vì mình có khá là nhiều lũ mây rồi thế thì lại khoảng một ít đất nữa à, một ít gỗ nữa để làm cái cột đi uhm. đây so sẵn đi một khá là nhiều đất luôn rồi nhưng mà đặt cũng mình nghĩ cũng được rồi à ra thì lại kém con gì chịu lắm ta um, mình nghĩ là con thêm một ít khoảng ba cái phải luôn đấy ngoài vậy ra thì ui ok chúng mình xấu thế này mà mình lại không lại mình lại chạy tàu ra phải nay thôi bây giờ thì cần một cái chỗ chỗ đây rồi bây giờ thì mình sẽ đi sáng đi khá là xa nha vì cái này mình sẽ xây dựng quy mô khá là lớn này thì đang phải xây nha xây khá xây nha để cho nó đủ vậy mình sẽ quyết định xây dựng ở phía cái bên chỗ sân bóng nhân tạo này của mình vì phía bên này còn một cái vùng đất khá là phẳng phía bên này nữa đây bây giờ thì mình sẽ lấy một ít đất lắp lại cái chỗ này thôi và bây giờ thì bắt đầu xây dựng thôi uhm. à. mình nghĩ là như phải không nhưng mà nói là nếu mình chạy ta cũng được mình sẽ đầu một ít xuống được đáy để làm cái chỗ này cho nó mắtỏ nhìn cho nó loạn để mình làm lại đấy lại là một ít hạt trọng lát nữa trong lớn ui mình nghe tiếng giống bát đây chắc là giữa này là một cái áo này ui rồi Thế thì lại lại hết cái chỗ này đã và bây giờ thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ đặt à, đào một cái hang này khoảng chỉ nó áo giờ mới sẽ thì là là lại ban à để tao một để tao cái ban để tao đã thế là sau đó thì mình sẽ xây à, làm một ít cái rương đấy thêm một ít sắt để mình làm thêm một ít cái hopper nữa thăm mình sẽ ra một ít hướng nữa để chữa đau đấy mình nhìn chúng ta và bây giờ thì mình sẽ rau sẽ dương nói mình sẽ đẩy cái rau này cho nó thoáng phải dương ở đây luôn đây thì mình sẽ xây dựng thôi sau thì mình sẽ lao chỗ này khoảng chỉ nấu mình sẽ xây dựng ở phía bên này đi một Ui, sáng ra nhanh quá một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một ông nữa thôi chị nó rồi bây giờ thì mình sẽ cái chỗ này mình sẽ đi vào như thế này và đặt một cái à, rưỡi ở chỗ này để giữ đâu vậy còn vâng, ở chỗ này mình sẽ đặt bao chỉ vào cái hướng này. Đây cũng sắp tối rồi, bây giờ thì mình sẽ đặt sóng ở đây và mình sẽ vào ngủ một giấc đã nhẹ. Tối như vậy mà ngủ được à? À, có cái bắt đầu sẵn. Chắc mình phải chạy ra để ngủ thôi. Chính là phải giả, giờ đã là không nó như bon quái thì dữ vậy Và bây giờ thì mình sẽ đặt một um, đứng ở đây mình sẽ đặt một cái gạch đá như thế này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín chỉ nhớ như thế này và sẽ đặt thêm một lớp đất như thế này nữa đấy cái chỗ đất này là để à, đứa tới trên này nó đổ xuống đấy để cho để mà để nấu thế này là nó sẽ tiếp tục tôn phía dưới này tiếp nhẹ bây giờ thì đặt một ít gạch đá vào nữa đang cái chỗ này lại luôn rồi bây giờ thì anh thấy một cái ổn thế này phải tạo mẫu màu hai ba bốn năm sáu bảy đấy Rất chỉ lặp lại thôi ui đã đấy lặp lại như thế này nữa là sáu một cân sáu thôi rồi mình chịu mình nhắn con chịu đắt bây giờ thì lại đấy có lại một ít đất thôi món quái nên là có nhiều thật đấy nếu ít ra nữa ha đấy bây giờ thì mình sẽ làm tương tự như thế này lên cao cao cao vị trí này luôn nhẹ theo ra các bạn thì mình là sẽ xong cái chỗ này sẽ xong cái chỗ này nhẹ A few moments later. Đấy, thì mình đã làm xong cái chỗ này rồi thế bây giờ thì mình sẽ lấy nó đặt đường cả đỏ thôi cho mình sẽ lấy một, bằng một ít số nước luôn bằng chín cái số ai một hai ba bốn năm sáu chín rồi ra cắt lại cái chỗ con thơ ra thì lần này và đặt một ít máy phân phát chỗ này ui ui là mình nó mặt ừ đặt còn như thế này rồi bây giờ thì mình sẽ đặt um, một ít đũa đấy đi giờ thì ui mình quay lại redstone nữa đây ôm lại từng ngày redstone đúng ra đặt như thế này rồi uhm. Ừ. này được rồi Thế ra thì à, ui là chịu lại quyến lại bộ lạp redstone nữa chứ đấy thế thì bỏ một mẹ một cái xuống được vào đấy rồi đây thì à, mình sẽ đặt cái này chỗ này thì mình sẽ thử xem nó có kết quả được hay không nhỉ cực kỳ là quấn lại mình sẽ lại cân gạt luôn để mình sẽ thử xem nó có hoạt động hay không nhỉ đấy hoạt động khá là hiệu quả ui ok đấy cái chỗ này mình đang giữ một lọc thôi ok hmm. năm mươi lăm mới bị giữ chỗ này thôi ui ui được được được can được can được can xuống được một loài rồi rồi thế thì lui xuống ta một ấu ừ. để mình thử cắn để xem nó có chuột hay không nào hôm nay à rồi rồi chỗ này nó đau luôn ở đâu không rồi rồi nay mình chịu đau cái chỗ này đã được nghe đấy giờ lại một cái được này thôi lặp lại chỗ này bằng đặt bởi vì mình học cái lọc thôi lặp làm chỗ này cũng được vậy nên mình sẽ tráng cho ý đến cái chỗ này luôn như thế là phải đặt thôi cái đi giờ thì đặt một cái ít máy phân tán vào rồi bỏ một ít bỏ số lượng vào làm làm giống như nãy ấy đấy rồi đại gia tìm đọc về đường Gaston giống như lúc nãy thôi ui rồi em bộ lạp không nổi ra đã bộ lạp này có chức năng là để à, giống như là đến đấy nó hãy điện lại trên cái này là sẽ làm cho cái làm cho mức điện nó tăng lên này để giúp kéo dài đường respawn này ra rồi nghe thì thử đặt thôi đấy đừng nói bắt đầu trang sự thì ngay luôn đấy em sẽ tắt cái này đấy ừ, ta cũng sắp là tội rồi bây giờ thì à giờ game sẽ chuẩn bị ngủ một giấc để à nữa đây để xây dựng để à, trong một ít lũ về trắng này hàng ngày cái á thì mình sẽ lại mà ừ, làm gì xuống được này đặt chính giữa để à cũng đắt này ui trong này nó không nên nơi giờ đặt phía trong em một cái nữa đi đấy trong này cũng một cái nữa làm một ít xuống được nào là chút nào đi lại ô à đấy quỷ ngoài này không làm kiểu này thôi chỉ đến em cái là được không sao hôm nay ông đặt một cái trình giữa là một cái đấy một cái nữa luôn một tài nữa đi đấy rồi bây giờ thì mình sẽ à, không hết cái chỗ này băng lụi nha. a few moments later đấy thì mình đã về đây là cắt đồ thì bây giờ thì mình sẽ à, kiểm tra thanh từ xem thanh từ nào mình sẽ làm lại thế từ à, gì là sinh hoạt ạ trong không tắm hmm. mình ham à, mình, giờ mình chẳng vẫn chưa sở hữu cái linh ba này nữa chắc không sao mình phải đi tránh bị ngoài bị một khổng thôi hmm. do mình sẽ đi sáng về bên kia và làm thành từ dưới ra toàn đấy nhưng mà cái này em phải có cái cấp đồng và cái reel cái dòng đầu bên mài của mình này thì đầu bên mài của mình mới chỉ có ở trong cái cúp thôi thì thì đây và lại bóng này thôi uh, làm được nè wow đặt phải cho mày bám thôi bây giờ thì đó, cái từ này là di chuyển một toán từ nhí này bây giờ thì mình sẽ có thành từ là nữ cái là chứ nữ Ừ. Anh từ à Bên này đi. À, cho chúng mình phải à, đi chế tầm một ít cái hông tắm này để bạn chơi chơi để anh thành từ đó ừ ô oh, có redstone rồi sáng bên này á cái ta được không em tại bây giờ thì mình sẽ à, đi thật là đặt cái này khá sáng á, mình sẽ đặt cái này ở à, chỗ uh, này đi mình sẽ định lại lâu nay và bạn nhất định mình phải bạn bao ấm lại này mới đây là đủ 30 mét rồi ạ chết rồi à à bạn trúng ấy ok ok bạn trúng như ta ui cái này còn mấy cò có hàm nữa chứ ừ. mình nghĩ phạt xa hơn thôi nên mình sẽ đi sang phía bên kia à, bên kia có một cái vùng đông băng khá là phẳng này rất thích hợp cho mình việc bạn cái này ấy này chỗ này chỗ này khá là phẳng này nó sẽ đặt hai cái này luôn từ này dạo này là phải hỏi lại thử xem bạn thôi ui không trùng, đấy ok ok bạn bạn lấu đây mãi không trùng ghê liệu anh thầy xem mau à bạn trụng hông tấm của một khối ui là bạn trụng cái bạn trụng cái đó rồi chút chút nhé ui khó thế nhưng mà mình có một cái mèo này để bạn này nhưng mà bây giờ thì mình phải chuẩn bị khá là nhiều đồ redstone luôn theo ra các bạn thì mình chuẩn bị đầy đủ stone để uh, làm thử thách này ấy